Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Việt Nam Covid, chính quyền đổ lỗi cho dân lơ là chủ quan, làm dịch lây lan. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nói hôm 18 tháng 8 trong cuộc họp tại trụ sở của chính phủ rằng việc phòng chống dịch vẫn chưa đạt như mong muốn, một phần vì người dân còn chủ quan, lơ là. Theo tường thuật của báo chí Việt Nam, trong đó có Thông tấn xã Việt Nam và báo tin tức Tuổi Trẻ, Nhận xét kể trên dẫn đến một số phản ứng bất bình trên mạng xã hội, theo quan sát của VOA. Bình luận về ý kiến của Thủ tướng Chính, giáo sư Mạc Văn Trang nói với VOA rằng đổ lỗi cho người dân là không đúng. Báo chí nhà nước Việt Nam cho biết Thủ tướng Chính và các quan chức chủ chốt của chính phủ họp hôm 18 tháng 8 với Ban Dân vận Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về công tác phòng chống dịch COVID-19 và chăm lo đời sống cho nhân dân trong điều kiện dịch bệnh. Trong cuộc họp, phía Ban Dân vận và Mặt trận Tổ quốc kiến nghị chính phủ có động thái để dẫn đến việc giảm giá điện nước, xăng dầu, khí đốt, cước viễn thông, góp phần hỗ trợ người dân trong mùa dịch bệnh. Bên cạnh đó là tháo gỡ thủ tục để những người bị mất việc hoặc bị gián đoạn công việc có thể nhanh chóng nhận tiền cứu trợ theo các gói hỗ trợ của nhà nước và cũng rất quan trọng là đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho người dân ở các tỉnh thành phố bị dịch bệnh nặng. Thủ tướng chính ghi nhận các ý kiến có chất lượng sát thực tế của các đại biểu dự cuộc họp và yêu cầu các bộ ngành liên quan tiếp thu, xem xét báo chí Việt Nam thuật lại. Đánh giá về dịch COVID-19, Thủ tướng của Việt Nam nói tình hình hiện nay còn rất nghiêm trọng. Bản tin của Bộ Y tế nói đến chiều tối ngày 19 tháng 8, Việt Nam có tổng cộng hơn 312.000 ca nhiễm, Kể từ đầu đại dịch, trong số đó có 7.150 ca tử vong. Thủ tướng chính đưa ra nhận định rằng việc phòng chống dịch vẫn chưa đạt như mong muốn, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, một phần do có lúc có nơi người dân còn chủ quan lơ là, mất cảnh giác theo báo chí trong nước. Về vai trò của phía các cơ quan nhà nước, Thủ tướng chính cho rằng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát có lúc chưa nghiêm và sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, các cấp có lúc có nơi chưa chặt chẽ. Cùng ngày 18 tháng 8, báo điện tử VN Express trích dẫn ý kiến một số chuyên gia nói rằng số ca nhiễm trong cộng đồng gia tăng ở thành phố Hồ Chí Minh là do dân chưa triệt để tuân thủ giãn cách. Những người được VN Express trích dẫn bao gồm bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành viên Tổ chuyên gia tư vấn điều trị COVID-19, bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn khoa nhiễm thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, bác sĩ Kevin Q Trịnh, Bệnh viện 1A, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Y tế Dự phòng Bộ Y tế. Theo quan sát của VOA, có những người bày tỏ sự bất bình trên mạng xã hội về những nhận xét do Thủ tướng Chính và bài báo của VN Express đưa ra. Trong số những người đó, hai Facebooker Nguyễn Đình Bổn và Ngô Nguyệt Hữu có tổng cộng hàng trăm ngàn lượt người theo dõi cho rằng dịch dã tràn lan, người dân đói kém mới phải liều mình. Nếu nhà nước lo cho dân đủ sống, không ai ra đường làm gì. Vì vậy chính quyền cần phải nhìn nhận cái yếu kém của mình thay vì đổ lỗi cho người dân. Giáo sư Mạc Văn Trang, hiện sống ở thành phố Hồ Chí Minh, có chung quan điểm rằng không nên quy lỗi cho người dân. Ông Trang phân tích với VOA rằng công tác phòng chống dịch của thành phố trong hơn một tháng rưỡi cho thấy họ máy móc về giãn cách xã hội, ngăn sông cấm chợ, gây ra hỗn loạn, bức xúc trong nhân dân. Chính quyền cũng đã làm ngược đời khi không chuẩn bị trước về hỗ trợ, cứu trợ cho những người khó khăn, không có thu nhập, nên khi áp dụng lệnh giãn cách từ ngày 2 đến ngày 15 tháng 8, nhiều người dân không thể cầm cự và hốt hoảng sơ tán khỏi thành phố, giáo sư Trang nói. Tuy nhiên, vẫn theo lời ông Trang, chính quyền không rút kinh nghiệm, do đó khi họ tuyên bố tiếp tục giãn cách từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9, họ đã gây ra cơn hoảng loạn lần thứ hai cho những người đã cố trụ qua đợt giãn cách lần trước nhưng giờ không thể tiếp tục cố nữa, ông Trang nói. Thực ra đó là thiết quân luật, người ta đã đói không có gì ăn thì làm sao được. Cái lỗi đó chính là ở chính quyền. Chính quyền bối rối nên đưa ra những chủ trương nó ngược. Đáng lẽ khi tuyên bố có những lần giãn cách như thế thì đồng thời phải có hỗ trợ ngay thì người dân sẽ yên tâm. Ở đây lại giãn cách trước, hai tháng không có gì, người ta hết tất cả các nguồn lực rồi, cho nên nhiều tình cảnh rất là thương tâm. Tôi nghĩ đổ tại người dân là không đúng, cái này chính quyền phải xem lại. Giáo sư Trang cũng chỉ ra một thực tế rằng những tiếng nói phản biện, chỉ trích của người dân và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đối với các chính sách và hành động của chính quyền về phòng chống dịch và lo an sinh cho người dân đang mang lại kết quả. Theo giáo sư, tuy còn chậm nhưng chính quyền đã và sẽ khắc phục thay đổi. Một ví dụ có thể thấy được là việc chính quyền thành phố Hồ Chí Minh giờ đây giúp vô điều kiện cho những người dân thiếu đói thay vì đòi hỏi họ phải có xác nhận về thất nghiệp hay phải có hộ khẩu, chứng nhận tạm trú, vân vân, ông Trang nói. Báo chí Việt Nam tường thuật hôm 18 tháng 8 rằng thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ cho tất cả những người dân rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không để ai đói khổ, thiếu ăn, thiếu mặc. Việc hỗ trợ là vô điều kiện, không phân biệt hộ khẩu và dự kiến mỗi người dân khó khăn sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng và 10 kg gạo, các báo cho biết. Cũng ngày 18 tháng 8, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh gửi văn bản tới chính phủ trung ương kiến nghị hỗ trợ cho thành phố gần 28.000 tỷ đồng và hơn 142.000 tấn gạo nhằm hỗ trợ hơn 4,7 triệu người lao động nghèo trong thời gian thành phố tiếp tục giãn cách xã hội, các bản tin trong nước cho hay. Thủ tướng yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát dịch trước ngày 15 tháng 9, bắt đầu tiêm vaccine Trung Quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh phải kiểm soát được dịch COVID-19 trước ngày 15 tháng 9, trong khi Bộ Y tế Việt Nam đồng ý cho sử dụng 1 triệu liều vaccine Verocell của Trung Quốc tại tâm dịch lớn nhất đất nước – mục tiêu khó khăn, chỉ đạo của người đứng đầu nhà nước Việt Nam được đưa ra trong Nghị quyết 86 vừa được ký ban hành vào ngày 11 tháng 8. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15 tháng 9, còn các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai được yêu cầu phải kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 1 tháng 9, 2021. Thời hạn cho các tỉnh, thành phố khác là trước ngày 25 tháng 8. Thành phố Hồ Chí Minh trong những tuần lễ qua liên tục ghi nhận số ca nhiễm mỗi ngày ở mức kỷ lục. Riêng trong ngày 11 tháng 8 có 3.416 ca nhiễm mới, trong tổng số 8.766 ca trên cả nước. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong tính theo tỷ lệ giữa số người chết và số ca nhiễm được xác nhận tại thành phố này tăng vọt lên trong tháng qua, đạt mức cao nhất 4,5% vào ngày 9 tháng 8, vượt qua Indonesia, quốc gia đang bị đại dịch hoành hành mạnh, nhưng tỷ lệ này chỉ là 3,8%, Tại Thái Lan là 1%, trong khi Nhật Bản là 0,1% tính trong cùng ngày, theo Nikkei. Tình trạng bùng phát dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh khiến cho nhiều người cho rằng yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính là khó có thể thực hiện được. Chính phủ Việt Nam cũng thừa nhận đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, phức tạp và yêu cầu cả hệ thống chính trị phải nỗ lực hết sức mình có thể, trang tin chính thức của chính phủ nói. Cho phép dùng vaccine Trung Quốc trong cùng ngày, Bộ Y tế Việt Nam cũng gửi văn bản cho thành phố Hồ Chí Minh đồng ý cho sử dụng 1 triệu liều vaccine COVID-19 Verocell đã nhập khẩu từ Trung Quốc để tiêm chủng cho dân. Số vaccine này đã được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Sài Gòn nhập khẩu về vào cuối tháng 7, nhưng trước sự phản đối mạnh mẽ từ người dân, Bộ Y tế Việt Nam đã quyết định chưa tiêm vaccine của Trung Quốc cho dân để chờ thẩm định. Truyền thông Việt Nam dẫn thông tin từ bộ này hôm 11 tháng 8 cho biết, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã ký văn bản về việc kiểm định hôm 10 tháng 8 và số vaccine này đã được Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế kiểm định chất lượng, cấp giấy chứng nhận xuất xưởng nên đủ điều kiện sử dụng. Cho đến nay, nhiều người dân ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác đều không đồng ý tiêm vaccine COVID-19 của Trung Quốc, bất chấp tình trạng khan hiếm vaccine Bà Châu, một cư dân đang sinh sống trong xóm lao động ở Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA, nếu có vaccine Trung Quốc thì tôi không trích đâu. Ví dụ không có tiền tôi cũng kiếm tiền tôi trích vaccine khác. Người phụ nữ có nhiều kinh nghiệm xài đồ Trung Quốc lý giải đơn giản rằng nếu nó, Trung Quốc, có vaccine thì nó đã trích nước nó hết bệnh dịch rồi, đâu để lây lan như vậy. Trong khi đó, tỉnh Long An và một số nơi khác đã dùng vaccine của Trung Quốc để tiêm cho người Trung Quốc trên địa bàn – Quyết định này được nhiều người trên mạng xã hội hưởng ứng rộng rãi vì cho rằng hàng Trung Quốc nên dùng cho người Trung Quốc. Tính đến nay, Việt Nam đã nhập về hơn 19 triệu liều vaccine, trong đó chiếm phần lớn là vaccine AstraZeneca với hơn 11,5 triệu liều. Số còn lại là vaccine Pfizer, Moderna của Mỹ, vaccine Sinopharm của Trung Quốc và Sputnik V của Nga. Hiện có khoảng 1,1 triệu người Việt Nam, sắp xỉ 1,1% dân số, được tiêm đầy đủ hai liều vaccine COVID-19. Số người được tiêm một liều là hơn 10,3 triệu, chiếm 10,5% dân số. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Thủ tướng yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát dịch trước ngày 15 tháng 8, bắt đầu tiêm vaccine Trung Quốc. Từ thời báo chấm D, Berlin Cộng hòa Liên bang Đức. Hoàng Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp quý vị và các bạn ở các bản tin sau.